Các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về ờ, vấn đề ờ, kiếm tiền làm giàu các bạn thì trên mạng có rất nhiều cái người bán khóa học cho các bạn để làm giàu thì khóa học làm giàu đó các bạn thậm chí là sách làm giàu thì đó chỉ là những cái kinh nghiệm chung chung kinh nghiệm chung chung để cho mình tìm ra được cái áp dụng cho cái bản thân của mình thôi những cái cuốn sách đó thì nó sẽ khác hơn một chút có nghĩa là những cái cuốn sách là do những cái người mà người đã thành công rồi đó người đã thành công rồi người ta viết lại à, cái câu chuyện của người ta để cho mình có thể đọc và có thể à, áp dụng được hay không thì cái cuốn sách nó sẽ khác biệt ở chỗ nào đó chính là khi các bạn mua về thì nó không ép các bạn phải nghe theo nó nó không ép các bạn phải nghe theo nó nó chỉ là một cái kinh nghiệm để các bạn học tập còn những cái người mà bán khóa học là những cái người đó buộc các bạn phải làm theo nó giống như thầy thầy nói phải nghe đó thì nó sẽ gây áp lực và nó sẽ gây cho các bạn là khuôn mẫu thì khuôn mẫu thì không được các bạn các bạn phải nhớ là làm kinh doanh thì không có gì gọi là khuôn mẫu hết kinh doanh là nó là ứng biến giữa người với người ứng biến giữa người với người thì ờ, không có thể ờ, thì, thì sẽ phải tự tự mình tự mình ứng biến thì mình có nhiều cái kinh nghiệm mình đọc qua nhiều cái câu chuyện thì mình sẽ ứng biến nó sẽ ờ, tốt hơn những cái người mà không có kinh nghiệm đó ừ thì à, những cái bạn trẻ mà đang chuẩn bị học đại học hay là những cái bạn đang định hướng làm nghề nghiệp đó thì các bạn phải hiểu được một điều là um, kinh doanh nó rất là khó nó không đơn giản như những cái người mà bán khóa học kiểu những người bán khóa học thì họ không có đôi khi có những cái người họ không có làm ra được cái gì cả họ chỉ, chỉ nói thôi họ cũng không có một cái công ty lớn họ cũng không có một cái sản phẩm gì để mà uh, tự mình làm ra được họ chỉ nói chung chung khơi khơi thì mình khuyên các bạn là nên nếu có thì các bạn chỉ xem video thôi chứ không nên bỏ tiền ra để mà để mà mua cái khóa học đó bỏ tiền ra mua phí tiền à, phí tiền lắm trừ khi là mình à, ổn định rồi cái kinh tế mình nó ổn định rồi mình muốn à, biết thêm một vài điều mới gì đó thì mình bỏ tiền coi như là biết thêm thôi hay là cái gì đó thôi người ta làm cái gì thôi chứ không phải là mà mình mình đang bế tắc mà mình đi kiếm những cái tiệm những cái cái cái đó để mà mình giải quyết vấn đề không ai giải quyết vấn đề được cho các bạn cả chỉ có các bạn mới giải quyết được vấn đề bởi vì các bạn là người ở trong cuộc các bạn hiểu được tại sao các bạn đang thất bại các bạn hiểu được tại sao các bạn không làm cả được cái chuyện đó chứ người ta người làm sao người ta biết được đó, ví dụ như ờ, mình làm cái chuyện đó mà nó lâu dài rồi mà nó không đạt hiệu quả thì trong cái quá trình lâu dài đó là mình biết mình đã làm những gì những gì thì mình phải xem cái gì cái gì mình đã làm người ta đâu có thể nào đi theo suốt cái quá trình đó với các bạn được mà cho dù người ta đi theo mà người ta ở trong cái hoàn cảnh đó người ta cũng sẽ không làm được các bạn đúng cái hoàn cảnh đó nó mới xảy ra nó giống như một phản ứng hóa học nó giống như một cái phản ứng hóa học mà phải đủ cái điều kiện thì nó mới xảy ra để làm giàu rất là khó nếu mà để đủ ăn để sống một cuộc sống bình thường thì nó đơn giản còn để mà làm đại gia thì cực kỳ khó các bạn nó phải đủ những cái yếu tố gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa thì các bạn mới đạt được các bạn mới đạt được chứ còn ví dụ như tài năng của các bạn không thì nó chỉ là một cái điểm nổi bật thôi những cái điểm thuận lợi những điểm cộng thôi chứ nó cũng chưa chưa chắc là quyết định được uh, cái, cái, cái, cái, cái, cái cuộc cuộc vận mệnh sau này của mình ừ. như các bạn coi phim uh, Tam Quốc hay là cái phim uh, Hán Sở Tranh Hùng của Trung Quốc các bạn cũng thấy đó cái tài năng đôi khi nó không quyết định được nó phải à, giống như hàng tính đó, à, ở trong khoáng sở tranh hùng là một vị quân sư rất là tài ba một đại tướng quân rất là tài ba nhưng mà ví dụ như ở bên cái hán dương có nghĩa là bên quân sở người ta không trọng dụng và thậm chí là qua quân hán một thời gian đầu người ta cũng bỏ ngơ và nếu như thật sự mà bỏ ngơ thì coi như là các bạn xong tài năng mai một luôn thậm chí tới già đã chết không ai biết đó, cho nên phải có một cái điều gì đó may mắn nó giúp cho các bạn để người ta biết tới các bạn và để người ta vì các bạn có cái cơ hội các bạn phát huy thì các bạn mới có thể phát triển được thì cái đó nó nằm ngoài khả năng của mình nó nằm ngoài khả năng của mình cho nên là để mà trở thành một đại gia thì nó phải có rất nhiều yếu tố trong đó cái yếu tố bên ngoài nó nhiều hơn cái yếu tố bên trong ừ. nhưng mà các bạn cần phải có yếu tố bên trong thì thì nó là một điểm cộng để thuận lợi đưa lên còn nếu các bạn không có yếu tố bên trong thì cho dù có nhiều yếu tố bên ngoài nó giúp cho các bạn thì các bạn cũng không làm được, không làm gì được à, thì cái ờ, một điều nữa mà các bạn muốn làm giàu nữa thì các bạn phải ờ, phải chịu lắng nghe các bạn chịu lắng nghe có nhiều người người ta không có chịu lắng nghe người ta biết cái điều đó là sai đó mà người ta cũng không chịu lắng nghe khi mà người ta chia sẻ các bạn những cái người mà họ chia sẻ cho các bạn mà họ không thu tiền đó là họ chia sẻ thật tình đó còn những người mà thu tiền á, là họ cố gắng nói hay để mà họ thu họ họ, họ, họ, họ thu tiền cho nó đẹp cho nó nó, nó nó đàng hoàng còn những người mà họ chia sẻ với các bạn thì các bạn không có thu tiền thì các bạn cứ lắng nghe hơn không mất gì cả đâu có ai ép các bạn giống như nãy mà nói cái cuốn sách đó, giống như cái cuốn sách mà các bạn mua về các bạn đọc cái cuốn sách nó không bao giờ bắt các bạn phải làm theo nó nó là một vật vô chi nó không biết gì cả các bạn đọc rồi các bạn tự cảm nghĩ các bạn tự làm theo nó hoặc không đó là quyền của các bạn thì giống như là mình đi xem thì giống như nãy mà nói dụ như cái phát học mà, mà mình cứ xem nhưng mà mình không trả tiền thôi là mình vẫn được quyền xem có những người người ta không xem luôn có những người người ta cũng ờ, rất là mặt tự ái cái tôi quá lớn người ta nghĩ là không ai hơn người ta được hoặc là người ta không muốn nghe người khác người ta muốn tự mình người ta làm lên thì không được các bạn làm cái gì cũng phải muốn thành công mà phải có một cái tổ chức nữa mình mình, mình chưa nói nữa. ngoài cái thiên thời địa lợi nhân hòa còn phải có cái tổ chức giúp đỡ cho các bạn này giống như yếu tố bên ngoài đó, đó giống như ờ, Ừ. hạng vũ hạng vũ là một tướng tài nhưng mà dưới tướng của ông ta toàn là bất tài còn bên kia là lưu bang lưu bang là thằng bất tài nhưng mà dưới tướng dưới chứ toàn là những nhân tài cho nên là apple thì nó là một cái tổ chức rất là mạnh còn bên kia thì tổ chức có một mình nên thằng thống sói thằng thống sói chết mẹ cái là quân đội tan đi luôn còn ví dụ như lưu bang mà là giả sử như lưu bang có chết thì sẽ có một cái thằng lưu ba con lên thì cái bộ máy mạnh ở dưới kia nó vẫn giúp cho thằng lưu ban con trở thành hoàng đế ừ. thì đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên cho nên là ví dụ như khi mà mình cố gắng rồi mình cố gắng mình kiếm tiền ai mà cũng cố gắng kiếm tiền nhưng mà mình phải hiểu được điều là để trở thành một cái cái cái, cái như là tỷ phú hay là một thành đại gia thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố mình đừng quá kỳ vọng vào nó mình chỉ kỳ vọng à, ở một mức giới hạn nào đó thì tự nhiên cái gì tới là nó tới luôn các bạn nha ừ, mình tự kỳ vọng quá lớn cái đầu nó không có đạt được cái đầu mình chán nản cái đầu mình nhục chí khi mà nhục chí thì cái suy nghĩ mình bị lệch hướng là khiến cho cái con đường của mình nó tiêu tan ừ, khiến cho con đường của mình đã tiêu tan ừ, các bạn à, và phải lắng nghe phải học tập học mỗi ngày các bạn có biết là à, đoàn Nguyễn Đức là chủ tịch ờ, của Hoàng Anh Gia Lai đó, Bồ Đức đó, thì ông á ông nói ông không có bằng đại học nhưng mà ông nói ông học mất mấy chục năm ngoài thương trường đó thì ông phải học tất cả đều phải học tập liên tục và lắng nghe khi các bạn mà gặp những cái người mà đã gia đó họ luôn lắng nghe các bạn không cãi các bạn đâu ít cãi các bạn họ lắng nghe coi bạn nói gì cái gì hay, hay không họ biết là bạn thấp hơn họ đó yếu hơn họ ngu hơn họ luôn đó nhưng mà họ cũng cũng lắng nghe thì các bạn nói cái gì coi nó như thế nào đó chứ còn ví dụ như là bây giờ ờ, những cái người đại gia người ta giàu người ta biết ờ ừ, người ta tiếp xúc với cái thằng nghèo người ta tiếp xúc tính người ta người ta không muốn nghe không có các bạn người ta vẫn nghe các bạn vì tại sao các bạn lại không nghe lại những người người người kia người giàu người ta nói à, tại sao đó các bạn phải đánh một chú chấm hỏi lớn giờ cho đó. Ừ. rồi ờ, mình thấy trên mạng á um, có nhiều các bạn á, yêu nước rất là buồn yêu nước mà bất chấp rồi. À còn nói cho bạn nghe ví dụ như là về à, vaccine à, của các nước từ phương tây cho tới phương đông những nước phát triển những kiến thức thế gọi là nước đi trước của mình cả trăm năm chục mấy trăm năm rồi. rồi mình bây giờ mới có đi thôi người ta đã nghiên cứu ra thì cái vaccine nó sẽ giúp cho các bạn là um, đề kháng có nghĩa là đó là coi như là một cái giải pháp cuối cùng cho vấn đề chống covid trước khi mà cái thuốc điều trị covid ra đời thì thì cái vaccine là cái cái cái cái, cái đi trước để mà giúp hạn chế giúp khống chế được đại dịch người ta đã nghiên cứu hết rồi đó. và người ta đã nghiên cứu mà các bạn cứ chống lại cái nghiên cứu đó của cái, cái thế giới khoa học phương tây và phương đông cái thằng trung quốc là phương đông đại diện cho phương đông nhật rồi đó các bạn đó là những cái thằng mà nó đâu có bị khùng các bạn những cái nước đó đâu các bạn nghĩ cái nước đó khùng hết rồi việt nam mình thông minh hết đâu có chuyện đó vậy các bạn ừ. rồi ví dụ như có những cái người mà lên họ chê cách nước ngoài chống dịch cái Việt Nam chứ sao để chết ầm ầm như vậy hoặc là kể cả trong nước Việt Nam này nữa nói Sài Gòn chống dịch yếu này nọ những cái tỉnh khác chống dịch ok hơn không có các bạn mỗi cái chỗ nó có một cái hoàn cảnh một cái điều kiện à, ví dụ như nước ngoài họ có cái lực của họ khác lực của họ là lực tự do họ không thể nào vi phạm cái hiến pháp vi phạm cái điều mà mấy trăm năm tồn tại của họ được tôn trọng người dân đã bao nhiêu ngàn năm nay thì người dân không đeo khẩu trang thì những người dân không đeo khẩu trang họ chỉ có thể kêu gọi thôi chứ không bắt buộc ừ. rồi và họ muốn giữ vững nền kinh tế là nhiều cái yếu tố lắm và ờ, chứ, chứ không phải là họ ngu mà để họ xả cho chết rồi cho nhiễm rồi cho lây rồi này kia rồi cuối cùng họ là những người đi trước trong việc chống dịch họ bây giờ cũng không đeo khẩu trang luôn mình bây giờ đang khốn đốn đó. Ờ, nhiều bạn cứ nhào vô chữ chữ bới người ta thì cũng không phải cái gì nó cũng phải có những cái yếu tố những cái suy xét kỹ càng tại sao lại như vậy còn ví dụ như Sài Gòn cũng vậy các bạn ừ, các bạn ờ, tỉnh khác các bạn nói Sài Gòn yếu này kia chống dịch không được Sài Gòn là một nơi đông dân rồi ờ, thì cái khả năng lây nhiễm nó rất là cao và khi một cái một nơi mà đông dân á, thì cái khả năng mà mình nói về kinh tế tranh chấp với nhau thì cái người nghèo có người nghèo nhất có giống như bên New York vậy cái người homeless và cái người vô gia cư là nhiều những cái tiểu bang khác không ít hơn đó, nhưng mà New York là thằng giàu thì lúc nào nó cũng vậy hết một cái nơi mà nó phát triển thì nó sẽ có một người nghèo rất là nghèo một nơi vài người cũng rất là giàu và khi cái mật độ sống của nó rất là đông cho nên cái khả năng lây nhiễm rất là lớn chúng ta không thể nào so với những cái tỉnh mà sống thưa thưa với nhau được thưa thưa với nhau thì mặc dù có cũng ít nhưng mà họ có thể là xưa ví dụ như ở dưới quê cái nhà kế bên nhà khi mà nói chuyện với nhau nó cũng xa rồi hơn 2 mét một mét mấy hai mét ba mét năm mét người ta cũng nói chuyện rồi cho nên là cái khả năng lây nhiễm rất ít còn Sài Gòn nó sang sát sang sát công nhân ngoài đường đông rất là đông cái khả năng lây nhiễm rất là cao làm sao mà mà mình khống chế mà mà ấy được khống chế như vậy là rất là đẹp rồi đó cho nên à, các bạn đừng quá dội tán đón phải lắng nghe phải nghiên cứu về cái gì để xem cái điều đó nó đúng hay là nó sai đó thì mình thấy có nhiều người đã chê bay nước ngoài này nọ cái kiểu à, thì cũng không đúng thằng nước ngoài nó cũng hiểu được cái câu chuyện nó là như thế nào nó biết trước rồi bấm tay biết trước rồi cho nên là mình thì mình đi sau thì mình phải học tập chỉ đơn giản thôi khi nào mình đi trước thì họ mới phải học theo mình học đó nó là vậy mình không phải là mình binh hay là như thế nào mà phải đứng ở giữa cũng có nhiều bạn là cũng binh nước ngoài chê Việt Nam thì cũng không phải là không không đúng tại vì mỗi một cái nó có một cái điều kiện hoàn cảnh khác nhau À, thì không binh ai chứ nhưng mà các bạn phải suy nghĩ đặc biệt là về khoa học kỹ thuật và các bạn phải suy nghĩ mình khoa học kỹ thuật yếu thì bắt buộc là phải học tập người ta tại vì khoa học kỹ thuật là một cái nghiên cứu cái người mình nghiên cứu đi sao lại mất nhiều thời gian lắm giống như Trung Quốc mà ở đâu nghiên cứu nó chỉ copy thôi cho nó nhanh copy xong rồi nó bắt đầu nghiên cứu rồi nó gượt theo kịp ta rồi đó bắt đầu hết bắt đầu nghiên cứu thì nó là cả một quá trình còn ví dụ như là những cái chuyện khác con người với con người thì có thể là mình với nó khác nhau rồi nó học mình mình học nó nhưng mà về khoa học kỹ thuật là mình phải chấp nhận cái điều là mình thua kém người ta đơn giản là như vậy đã đã lên sao quả rồi các bạn ví dụ hay là chế, chế tạo vũ khí hạt nhân đã nghiên cứu đầu đạn bay như thế nào là la la la tầng khí quyển do áp suất như thế nào lượng gió trọng lực như thế nào nhiên liệu như thế nào tất cả người ta đã biết hết rồi mình bây giờ còn chưa biết cái gì cả ừ. thì làm sao được các bạn thì làm sao mà nói người ta kém hơn mình được bậy bạc không ừ. cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn cái gì chúng ta phải biết lắng nghe cái điều lắng nghe là cái điều rất là quan trọng lắng nghe không mất gì cả các bạn không mất gì cả các bạn cũng không nhục đâu các bạn lắng nghe các bạn lắng nghe chứ các bạn đâu phải là các bạn buộc phải làm theo không có khi nào mà người ta buộc các bạn làm theo thì các bạn mới nhục còn cái vụ bạn lắng nghe bạn nghe xong bạn làm hay không rất là chuyện đó các bạn có gì đâu không có gì cả ví dụ, ví dụ như người ta kêu bạn nói nghe giống như mà đi mấy khóa học mà bị mấy ông cái thầy ờ, chỉ chụp mình đó hay là buộc phải làm nghe nghe ổng nói rồi làm sai ổng chửi mình đó thì cái đó mới gọi là nhục còn cái dụ như mình xem một cái video mình đọc một cuốn sách thì nó không có quyết định nó không có mình phải làm theo mình cũng quy lắng nghe giống như các bạn gặp cái thằng đại gia nói đại gia mà các bạn nói nó sẽ nghe nó sẽ lắng nghe các bạn nha còn ví dụ như bạn sai thì có thằng thì nó nói thẳng với các bạn là bạn sai có thằng thì nó im đó. nó không nói gì hả nó cười thôi đó, thì nhưng mà nó vẫn lắng nghe các bạn nha nó lắng nghe các bạn nói cái gì đó. còn các bạn là những người ví dụ yếu hơn ta đi mà các bạn không chịu lắng nghe cho người ta thì các bạn coi như là các bạn đi xuống thôi không ai giúp được các bạn cả các bạn tự mình chiến đấu thôi thì cái kết cuộc của một mình chiến đấu thì thua các bạn một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại mới lên hòn nổi cao các bạn phải nhớ cái chỗ đó phải có nhiều yếu tố ngoại cảnh giúp cho các bạn bản thân phải có năng lực cộng với yếu tố ngoại cảnh mới tạo nên kết quả được nó thì mình chỉ có chia sẻ bao nhiêu đó thôi à, chứ các bạn để các bạn có thể à, cố gắng hơn à, rồi các bạn à, hiểu hơn chịu khó hơn ừ để mà thành công hơn ừ, cảm ơn các bạn